Xin chào, xin chào cả nhà nha Chào tất cả mọi người nhá Chúc mọi người uh, buổi tối uh, vui vẻ và hạnh phúc nha Rất là lâu rồi hôm nay em mới có thời gian để livestream lại ấy, Nên là mọi người vào cùng tương tác với em nhé. Và dạo này Facebook thì đang bị lỗi Nên là mọi người vào uh, tương tác để uh, uh, nhìn thấy bài nhau nhiều hơn nha Chào tất cả mọi người đang xem livestream nhé Mọi người đang xem livestream thì hãy chia sẻ cho em một nút à, live stream lên các hội nhóm và trang cá nhân của mình nhé ai mà chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng quà tặng quà rất là hấp dẫn luôn nên là mọi người hãy chia sẻ livestream uh, ờ, uh, ờ, mọi người hãy chia sẻ livestream cho em nhá em chào chị thanh nhá chào tất cả mọi người đang xem livestream nhá <laughs> em chào chị Hằng Thúy nhá. <laughs> Vâng em cảm ơn chị Thanh à, Hôm nay thì đang có chương trình rất là hot luôn Cực kỳ hot luôn ấy Mọi người à, vào để xem xem livestream Sẽ được à, nhận quà rất là hấp dẫn nhá Xin chào Hằng nha, chào tất cả mọi người nhá Mọi người chia sẻ livestream cho em với ạ Chia sẻ livestream rồi uh, uh, chụp ảnh lại Em sẽ tặng quà cho mọi người nhá uh, Chia sẻ livestream tặng quà Bất chấp luôn, em chào chị uh, Lương Thị uh, Lương Thị Nhung nha Xin chào, xin chào tất cả mọi người nha Mọi người hãy vào chia sẻ livestream cho em đi ạ À, hôm nay có chương trình rất là hot luôn Lan Anh sẽ chia sẻ của mọi người nhé Chương trình cực kỳ hot của Skinazen luôn Mua một tặng một Đó mọi người uh, đón xem để xem là hôm nay uh, Lan Anh sẽ giới thiệu là chương trình gì mà mua một tặng một mọi người nha Chào Huệ xinh gái nha đó, chương trình mua một tặng một cực kỳ là sốc luôn Em thề luôn là cái chương trình này ấy, từ trước đến nay là Skinaz thì không có luôn ấy Nhưng mà trong thời gian này là công ty rất là ưu đãi cho khách hàng nhá Khách hàng mua thì chỉ có là uh, mua thì túi tiền thì quá là vừa ưng ý luôn mà sản phẩm thì dùng ờ, dùng thì cực kỳ là thích luôn em chào chị ánh nha em chào tất cả mọi người ạ mọi người à, vào tương tác chia sẻ livestream cho em với mọi người nhá ờ, <laughs> ờ, cảm ơn à, huệ sinh gái nha À, hôm nay là em sẽ giới thiệu đó là chương trình uh, mua một tặng một của Skinaz đó là Ờ, đối với kem body mọi người nhá kem body ạ à, đây em sẽ giới thiệu với mọi người đây là kem body của Skin AZ nhá đây là cái tuyếp em đang dùng nhá đang dùng dở à, kem body của Skin AZ đang có chương trình là mua một kem body sẽ được giảm 20% và tặng à, một tuyếp mặt nạ à, một tuyếp kem à, dưỡng da mặt đó là kem quai rồi dưỡng da mặt nhá trị giá kem này là trị giá 680.000 đồng luôn nhá chia sẻ mấy lần lên trang cá nhân chị à, em chia sẻ à, lên trang cá nhân và chụp ảnh các hội nhóm rồi chụp ảnh màn hình lại chị sẽ tặng quà cho em nhá à, <laughs> thích quá đi vâng à, em cảm ơn chị ánh nhá Xin chào chị à, Nhàn nhá chào Việt Tình nhá. Đó mọi người ạ, à, chương trình rất là ưu đãi và hấp dẫn luôn. Mua một tặng một chương trình à, quá là ừ, hấp dẫn luôn khách lẻ mà không mua thì quá là tiếc luôn em thề luôn đảm bảo với mọi người luôn ấy vì cái chương trình này là từ trước đến nay chưa có luôn đó là công ty vừa mới ra chương trình đó là mua một tặng một mọi người nhá em chào chị duyên nhá chào chị hồ hà chào nguyễn hằng nhá em chào tất cả mọi người chào ngọc bích nhá mọi người chia sẻ livestream cho em chụp ảnh màn hình lại em sẽ tặng quà bất chấp cho mọi người luôn nhá tặng quà từ skinaz luôn mọi người dưỡng da làm đẹp từ skinaz nhận phần quà cũng từ uh, mỹ phẩm skinaz luôn mọi người nhá đó đây là em sẽ giới thiệu à, với mọi người đó là chương trình à, mua một tặng một mọi người nhá mua một tuyếp kem body sẽ được tặng một tuyếp kem white dịu à, white dưỡng da mặt mọi người nhá đây ạ mua một tuyếp body sẽ được tặng một uh, tuyếp kem dưỡng da mặt tuyếp kem uh, dưỡng da mặt này trị giá là 680.000 đồng nhá phần uh, quà lên đến 990.000 đồng luôn em thề với mọi người là mọi người mà không mua lần này thì quá là tiếc luôn mua một chai mà được tặng một chai giữ da mặt mua body tặng da mặt thì quá là thích luôn và chương trình mới ra có ngày hôm qua thôi nhưng mà khách lẻ à, đặc biệt là khách cũ ấy thấy à, em đăng cái à, chương trình này lên ấy thì khách đã vào <laughs> tóm lại là khách vào ấy comment đặt hàng quá trời luôn ấy công ty thì đến ngày 29 thì mới giả hàng và trao quà tặng cho mọi người nhưng mà được phép đăng lên để em nhận đơn nhận đơn từ hôm nay nhé nhận đơn từ hôm qua rồi mọi người ạ nhận đơn từ hôm qua nhận đơn liên tục luôn các bạn à, cứ việc à, chị em cứ việc à, lên đơn rồi em sẽ giữ phần quà cho mọi người nha đó mua một tuyếp kem body này giảm 20% này và tặng một tuyếp kem à, da mặt nhá trị giá 680.000 đồng phần quà lên đến 990.000 đồng luôn nhá mua một tặng một đó, mọi người không mua lần này thì không biết là mua lần nào luôn vì trước sau gì mình cũng dưỡng này mua tuyếp kem để giữ ờ, body này và đặc biệt là mùa hè này ấy, thì uh, thứ nhất là uh, mọi người đi biển này uh, đi biển nhiều này mặc uh, váy này đó mặc quần sóc này đó mọi người uh, dưỡng kem body lên để có một làn da này mềm mịn trắng này và không bị khô nhá và đặc biệt là cái kem này thì thẩm thấu vào da rất là nhanh hôm nay em sẽ test kem body lên uh, tay cho mọi người cùng xem nhé đây ạ đây là kem body nhá một tuyếp của nó là 200 ml mọi người ạ kem body rất là to đây em cho mọi người so sánh một tuyếp kem body và kem dưỡng da mặt này mọi người nhìn thấy không ạ nó to to gấp mấy lần ờ, tuyếp kem này luôn em chào chị lương lệ nha <laughs> đó xin chào huyền tứ nhá đây ạ đó, em sẽ test kem body lên nhá. Đây, một tuyết kem body này là 200 ml, 200 ml sử dụng rất là lâu luôn mọi người ạ, sử dụng rất là lâu. Mọi người mua một tuyết kem body này sẽ được tặng một tuyết kem ờ, dưỡng da mặt nhá. Đây ạ mọi người nhá dạng kem nó kiểu là dạng lỏng này dạng kem lỏng ai mà đang sử dụng cái kem white ấy, dưỡng da mặt bên em rồi ấy thì uh, dùng cái kem body này nó cũng chất kem của nó cũng giống như kem uh, luôn nhưng mà nó sẽ lỏng hơn nhá vì nó dưỡng body xin chào tất cả mọi người đang xem livestream mọi người uh, chia sẻ livestream cho em với nhá chia sẻ livestream này để nhận phần quà mọi người nhá chia sẻ livestream để nhận quà hấp dẫn nhá uh, mua một tặng một chương trình quá là ưu đãi và hấp dẫn luôn ấy đây nha đó đây là tuyết uh, à, đây là chất kem của kem body nhá em sẽ à, test lên này Xin chào Huỳnh Thơm, xin chào nhà chị Dung Bồi, em chào tất cả mọi người nhá Mọi người xem livestream thì mọi người chia sẻ livestream cho em với nhá Đó, kem body của Skin AZ em đảm bảo ai dùng là mê luôn Dùng kem body của Skin AZ thì chỉ có là phê thôi mọi người ạ À, thật ra là trước đây ấy, thì không có kem body à, Em cũng có từng sử dụng rồi qua những cái dòng kem body của Việt Nam ấy Nhưng mà sử dụng thì thật sự là không ưng ý đâu mọi người ạ Vì cái kem body của Việt Nam ai mà hay sử dụng mà tặng chị với Vâng ok chị Lương Lệ nhá à, <laughs> Em đã giữ phần quà cho chị rồi chị nha Đó Này mọi người nhìn này Kem thẩm thấu vào da rất là nhanh Chào uh, Cherry Linh nhá à, mọi người mua kem body sẽ được tặng kem dưỡng da mặt trị giá 680 000 à, đồng luôn, phần quà trị giá đến 990 000 đồng, giảm 20% này tặng một tuyết kem dưỡng da mặt nhé mọi người nhá. Đó, đây mọi người em vừa test kem body lên này. À, kem body ấy thì nó thẩm thấu vào da thứ nhất là nó có hoạt tính uh, uh, mọi người bôi lên ấy và massage ấy nó có những các phân tử nước nó thẩm thấu vào da rất là nhanh và là mát này cảm giác là mát này và da được cung cấp mà ờ, nước tức thời rất là thích luôn và không hề bị lộ vân kem nhá em đảm bảo với mọi người đây là hôm nay em không có mang nước vào đây ấy à, mọi người ạ có trôi chảy mồ hôi này có mồ hôi da này đi à, gặp rửa tay này đó đi tắm biển thoải mái luôn nhá bao bao chất cho mọi người luôn bao sản phẩm cho mọi người luôn nhá mọi người dùng là thích luôn dùng là mê em thề luôn cái kem này ấy, à, khi à, em dưỡng xong này em có rửa tay này à, thả không hề bị trôi chảy kem một chút nào luôn nhá không hề bị trôi chảy kem mọi người ạ hoàn toàn yên tâm nó không hề trôi chảy kem và nó thẩm thấu vào da rất là nhanh đây mọi người bôi lên ấy thì nó đã thẩm thấu hết vào da rồi đây một tay này em đã test và một tay này em chưa test mọi người nhìn thấy không ạ hai tay nó khác hoàn toàn nhau nhá đó mọi người nhìn thấy không hai tay khác hoàn toàn nhau này một tay thì uh, tay này test cái body nhìn nó trắng mịn uh, hơn rất là nhiều còn tay này không tét ấy nhìn nó thô lắm đó mọi người uh, một bộ bao nhiêu vậy chị à, cherry linh ơi ở kem body bên mình đang có chương trình giảm giá và tặng quà đó là mua một tuyết kem body này sẽ được giảm 20 phần trăm đó 20 phần trăm và một tặng một tuyết uh, kem dưỡng da mặt trị giá 680 000 đồng nhá mua sữa rửa mặt thì có được tặng không chị <laughs> Nguyễn Huệ à, Nguyễn Huệ ơi mua sữa rửa mặt thì không được tặng em ạ à, chỉ riêng kem body mới được tặng thôi à, em xinh gái á, dùng kem body này chị là bao bao mê cho em luôn Là mua một tuyết kem body này ấy, thì lại được tặng một tuyết kem white dưỡng mặt nhé. và hạn sử dụng của nó đến là 2020 à 2022 em nhầm ạ 2022 thao hồ cho mọi người sử dụng luôn đó bao uh, sản phẩm luôn cho mọi người nha <laughs> đây đây là tuyếp uh, ờ, kem này đó đây là kem uh, dưỡng da mặt nha còn đây là tuyếp, tuyếp kem uh, dưỡng body nhá đó, một tuyếp kem này dùng được rất là lâu luôn thao hồ dùng luôn ấy bố ơi nó dùng được rất là lâu luôn nhá mọi người nhá đây một tip này thì rất là to sử dụng được uh, um, em ờ, em sử dụng được hơn tháng rồi mà mất có một một uh, chút ít thôi uh, ngày nào em cũng dưỡng luôn ấy. em dưỡng tay này dưỡng đùi và dưỡng cổ đó dưỡng uh, có lại là dưỡng body này mọi người muốn dưỡng là toàn thể thì toàn thân đều được luôn ok luôn và chất cái, cái chất em ấy thì rất là thích luôn à, đi ra đây nhá ừ, cầm đưa cho bà con chạy xuống đưa cho bà đây đây đây đây <laughs> đây cho đây đấy. ồ đi đi rồi ok rồi anh nhận ship thôi không mua đâu ok anh <laughs> ok anh huế nha kem body bao nhiêu vậy chị à kem body này có đang có chương trình giảm giá là mua 1 triệu 550 nghìn đồng sẽ được giảm 20% là còn 1 triệu 240 nghìn đồng và được tặng một tặng không luôn nhá tặng không luôn mọi người nhá tặng không một tuyếp kem mà uh, à, oan rồi dưỡng da mặt nhá tặng không một tuyếp kem này luôn nhá em chào chị uh, vũ minh tâm nhá chị tâm ơi đang có chương trình giảm giá kem body tặng kem dưỡng da mặt nhá đó bạn là Cherry Linh ơi à, đang có chương trình giảm giá rất là hot luôn thì tính ra nhé cái tiếp kem này ấy, bên em bán lẻ đã là 680.000 đồng rồi đó 680.000 đồng nhưng mà khi mọi người mua một tiếp kem uh, body này ấy, thì đã được tặng không luôn tặng không luôn vừa được giảm giá vừa được tặng không luôn mọi người nhé tặng quà cho chị đi <laughs> ok chị Hoan Ngọc nhá chị Hoan Ngọc muốn ờ, đặt trước kem body không để em giữ phần quà cho chị luôn nè đó, ờ, giữ phần quà đó là uh, ờ, tiếp kem quai nhá dưỡng da mặt nhá um, thật sự là dùng cái kem body này ấy, trước đây em có sử dụng rất là nhiều kem body nhưng mà không thể uh, nó nó không ưng ý mình vì uh, khi uh, sử dụng kem body ấy trước đây em sử dụng kem body của Việt Nam em có uh, thứ nhất là mồ hôi mà nó có da này hoặc là nước nó có bắn vào ấy thì nó sẽ chảy thành một vệt kem xuống không hề ưng ý một chút nào luôn à, và rất là mất tự tin à, nhưng mà khi từ khi ờ, Kina Z nó ra cái kem body này ấy, dùng rất là thích luôn em dùng bao phê luôn bạn nào mà mua kem body của em trước đây rồi ấy thì biết cái sản phẩm này dùng rất là thích luôn nhé đó đây mọi người có muốn uh, à, chát nhiều hay không là do mình và đặc biệt là nó không lộ vân kem đây mọi người nhìn thấy không ạ nó những cái phân tử nước này nó thẩm thấu vào da này uh, rất là dịu nhẹ đó rất là dịu nhẹ nhá À, xin chào Hồng Tươi nhá Đó chương trình này thì quá là hấp dẫn luôn Mua một tặng một mà mọi người không mua lần này Thì quá là tiếc luôn ấy Em nói thật sự luôn ấy Là cái ờ, chương trình ờ, này chỉ ờ, Phần quà thì rất là ít luôn à, Vì cái chương trình này mới ra thôi mà Đơn hàng nhà bên em rất là nhiều Nguyên ngày hôm qua là em chốt là hơn hai chục đơn Riêng về kem body thôi Không nói điều một chút nào luôn Hơn hai chục đơn quên về kem body nhá đó quên về kem body tại vì uh, nhất là khách cũ nhà em ấy mà đã sử dụng cái sản phẩm bên em rồi thì rất là thích uh, và đặc biệt là cái chương trình ờ, đợt này thì lại đang có chương trình rất là thích luôn mua một tặng một đó <laughs> dạo này em xinh quá em cảm ơn chị Hà Hậu nha đó mọi người nhìn thấy không ạ đó nhìn này uh, bôi kem body lên nhìn tay nhìn nó trắng mịn rất là thích luôn và da được cấp ẩm không bao giờ lo là bị uh, khô da nhé đó mọi người uh, đi biển này uh, đi biển và đặc biệt là mùa này đang là mùa đi chơi đi biển này nó mặc váy dạ hội các kiểu không bao giờ lo luôn gặp nước cũng không sợ luôn không sợ bị trôi chảy một chút nào luôn nhá nó thẩm thấu những cái phân tử ấy nó thẩm thấu vào da sâu vào bên trong da để chị một suất nhé ok chị lương lệ nhá à, yêu <laughs> em sẽ giữ phần quà cho chị nhá đó đây này mua một uh, tiếp kem body tặng một tip kem quai à, dưỡng da mặt mọi người nhá mọi người lưu ý nhá cái chương trình này thì à, số lượng quà là có hạn nên là các bạn nào mà muốn mua cho mình sở hữu cho mình ấy thì hãy inbox cho em nhanh để em chốt đơn và giữ quà cho mọi người khỏi sau này hết quà ấy là mọi người muốn mua cũng không được nữa đâu à, <laughs> số lượng quà thì có hạn nên là mọi người hãy nhanh tay nhá đó để mua một tặng một đây hai cái tuyếp này mọi người nhìn bao bì của nó giống nhau đúng không ạ nhìn à, cái tuyếp body này, vẫn là wine roll này nhưng mà cái này là tuyếp này là dùng cho da mặt còn tuyếp này là dùng cho body đó độ p và đặc biệt là cái tuyếp kem body này ấy, độ pH của nó là bằng cân bằng với độ pH trên da rất là an toàn luôn tất cả các à, có bán chịu không à, <laughs> ok chị Hoan Ngọc nha à, đây và đặc biệt là cái độ pH của nó là bằng cân bằng với độ pH à, trên da của chúng mình rất là an toàn luôn và không gây kích ứng hay là dị ứng da gì mọi người nhé à, các bạn cứ có bạn ấy hỏi em là chị ơi à, em con nhỏ thì có dùng được không không sao hết mọi người nhá mọi người dưỡng bình thường cho em nhá không hề gây kích ứng hay dị ứng da với trẻ nhỏ vì thường này em vẫn sử dụng uh, kem body ờ, buổi tối này em vẫn sử dụng kem body rồi em đi ngủ và hai mẹ con vẫn ôm nhau không sao hết luôn da trẻ ờ, nhỏ uh, không hề bị kích ứng hay dị ứng gì đâu nên mọi người hoàn toàn yên tâm mọi người nhá em chào chị Lan Phạm nha xin chào Nguyễn Ngọc Hảo nha đó đây mọi người em nhìn uh, em cho gần đến nhá rất là mịn luôn cái kem body này rất là mịn luôn này và cái tay bên này thì chưa test nhìn nó thô rất là thô đây hai tay này mọi người nhìn này một tay này dưỡng kem body một tay là chưa dưỡng kem nhá nhìn hai tay này tay này thì dưỡng kem body rồi nó trắng mềm mịn này rất là thích luôn đó cái chương trình giảm giá này thì uh, um, số lượng quá ấy, nó có hạn nên là các bạn mà muốn đặt hàng thì hãy nhanh tay nhá vì cái số lượng uh, quà tặng thì uh, số lượng quà tặng ấy thì nó có có hạn nên là mọi người à, hãy nhanh tay đặt hàng để được nhận à, quà và nhận ưu đãi hấp dẫn nhất nhé mọi người nhé đó đây là cái tuyếp body à, ai mà sử dụng hay sự kiện dụng à, kem body ấy, thì em khuyên chân thành mọi người hãy lên à, mua một tuyếp kem body đợt này thứ nhất là sử dụng thử em đảm bảo là thử thì sẽ là mê luôn <laughs> vì rất là nhiều khách hàng bên em bảo à, em ơi thôi chị mua một chiếc một sản phẩm là trải nghiệm xem nó thế nào à, nếu mà ok chị sẽ mua tiếp nhưng mà mua một sản phẩm gái nào một tuần sau là sẽ đặt lại đặt từng sản phẩm từng sản phẩm có người đặt luôn một vụ em đảm bảo và cam kết với mọi người mọi người dùng là sử dụng sử dụng làm mê mọi người nhá cái sản phẩm Kinazen này thì an toàn cho tất cả các loại da bà bầu trẻ nhỏ đều dùng được luôn đặc biệt là tinh chất bơ à, tinh chất bơ thì uh, ờ, bà bầu trẻ nhỏ đều sử dụng được nhá bà bầu dùng để chống dạn da này trẻ nhỏ thì dùng uh, thứ nhất là chống hăm tã này uh, côn trùng nó đốt ấy, thì mọi người sử dụng cái tuyếp và uh, sử dụng tinh chất bơ này lên mọi người nhá rồi bây giờ em sẽ giới thiệu sang uh, cái dòng uh, dưỡng da mặt nhé uh, bạn nào mà muốn uh, sở hữu cho mình một tuyếp kem body để được tặng một tuyếp kem quai dưỡng da mặt thì mọi người hãy uh, chút nữa hãy inbox cho em rồi em sẽ à, chốt phần quà và lưu giữ phần quà cho mọi người nha đây mọi người có nghe rõ không ạ đó mọi người đây nha mua một tặng một luôn mọi người nhá rồi bây giờ em sẽ test uh, cái sản phẩm dưỡng da mặt cho mọi người cùng xem nhá Đầu tiên đó là với em tinh chất bơ Lữ Hoàng dưỡng da Cái sản phẩm tinh chất bơ này thì bên em đang cháy nhá Cháy toàn tập, cháy từ trên hệ thống Từ trên, uh, từ công ty mà xuống dưới hệ thống luôn Em thật sự là bán hàng ờ, thì không bao giờ lo sợ ờ, tồn hàng hay là ờ, không bán được hàng em bán hàng em chỉ sợ bị cháy hàng thôi mọi người ạ thật sự luôn ấy bán hàng chỉ sợ cháy cháy hàng vì cái tính chất bơ này ấy nó đã một thời gian nó đã cháy tầm hơn tháng nay rồi em chào chị Hà Linh nha tinh chất bơ này bên em thì đang à, cháy ở từ công ty hơn một tháng nay rồi nhá <laughs> cái sản phẩm thì quá là hot quá là nổi tiếng rồi và tất cả các loại da thì lại đều dùng được nên là mọi người hoàn toàn yên tâm và không không phải lo lắng một chút nào luôn không lo bị uh, kích ứng da hay là dị ứng da một chút nào nhá bây giờ em sẽ test cái sản phẩm uh, à, uh, tính chất bơ này lên da mặt uh, cho mọi người cùng xem nhá để em cặp mái lên rồi em sẽ test test kem cho mọi người nhé Rồi bây giờ em sẽ test đầu tiên ấy cái Trước uh, khi mà mình uh, muốn uh, dưỡng da mặt thì phải chú ý đến bước làm sạch da mọi người nhé Bước làm sạch da thì không thể thiếu được Bước làm sạch da rất là quan trọng luôn Tất cả các loại da thì đều phải sử dụng uh, sữa rửa mặt uh, nước hoa hồng Để làm sạch sâu, làm sạch chuẩn nhất mọi người nhé Bây giờ em sẽ Đây, bây giờ em sẽ Đây, em sẽ dùng cái nước hoa hồng này để lau để lâu uh, ờ, ra mặt mọi người nha <coughs> muốn cúm đây là người rất là khó chịu luôn mọi người ạ <coughs> đây đầu tiên đầu tiên nhá đầu tiên đó là với cái bước uh, nước hoa hồng em sẽ dùng để lau uh, làm sạch da nhá xin chào hà em nhá mọi người uh, ai mà muốn sử dụng uh, mua sản phẩm miễn phí uh, mua kem body tặng kem white dưỡng da mặt thì hãy inbox cho em nhá đó hai cái sản phẩm này đang rất là hot và nổi tiếng này uh, chương trình rất là ưu đãi cho khách hàng nhá đây bước đầu tiên là mọi người dùng uh, nước hoa hồng nhá nước hoa hồng để làm sạch sâu thứ nhất là cái nước hoa hồng này ấy, nó sẽ làm cân bằng độ ẩm trên da này cân bằng độ ẩm trên da cho mọi người nhé đây đó nó sẽ làm cân bằng độ ẩm trên da cho mọi người nhé xin chào xin chào tất cả mọi người mọi người chia sẻ livestream cho em để nhận quà mọi người nhé bên em đang có chương trình giảm giá này giảm giá tới 20% và tặng uh, miễn phí kem dưỡng da mặt đó, tặng miễn phí kem dưỡng da mặt nha chào em yêu da đẹp quá em cảm ơn chị duyên nha đó mặt em hiện đang là mặt mộc luôn mọi người nha đó đây mọi người nhé nó mọi người lau ờ, rửa mặt xong mọi người lau lại ấy thì ờ, những cái bụi bẩn ờ, sâu từ từ sâu bên trong da ấy sẽ được là nước hoa hồng này nó lấy sâu lấy sạch lấy sạch những cái bụi bẩn đấy đi này và làm cân bằng độ ẩm trên da cho mọi người mọi người nhé đó bước đầu tiên đó là cái bước làm sạch da bằng sữa rửa mặt và nước hoa hồng à, bước thứ hai là mình ờ, dưỡng da mọi người nhá đầu tiên em sẽ dưỡng da bằng uh, em nữ hoàng dưỡng da tinh chất bơ này mọi người nhá tinh chất bơ này được mệnh danh là nữ hoàng dưỡng da vì sao vì thứ nhất là cái tinh chất bơ này dùng cho tất cả các loại da và dưỡng ẩm da thì cực kỳ là tốt luôn đó dưỡng ẩm dưỡng ẩm da dưỡng chuyên sâu và phục hồi da hư tổn da bạn nào mà trước đây sử dụng phải kem kém chất lượng uh, chứa nhiều trì thủy ngân corticoid này nó bị bào mòn cái lớp màng bảo vệ da thì khi mọi người sử dụng những chất bơ này nó sẽ phục hồi lại làn da hư tổn cho mọi người và lấy lại lớp màng bảo vệ da nhé xin chào chị thanh huyền nha xin chào chị giang đó đây bây giờ em sẽ sẽ test uh, cái bước tinh chất bơ này nhá à, mọi người à, ai mà à, không biết sử dụng ấy à, mọi người sử dụng cái tinh chất bơ này ấy thì chỉ cần nhỏ một lượng vừa đủ thôi nhá rồi mọi người nhớ mát xa nhá đây ạ à, em à, sử dụng này nhỏ ít một này nên 5 vùng đó hai bên má này chán này và cầm mọi người nhá đó mọi người ờ, thứ nhất là mọi người dựa uh, phải massage phải massage để cho cái tinh chất bơ này nó thẩm thấu vào da được tốt nhất mọi người nhá chứ mọi người mà chỉ uh, uh, bôi rồi vỗ nhẹ thế này thôi ấy, thì tinh chất bơ nó sẽ không thẩm thấu vào da được tốt nên là mọi người hãy nhớ kỹ là phải uh, massage và vỗ nhẹ để cho tinh chất bơ nó thẩm thấu vào da được tốt nhất mọi người nhé và các bạn thì có đôi bạn mà mua hàng bên em về sử dụng bảo chị ơi sao em bôi tinh chất bơ nó bóng loáng vậy thứ nhất là mọi người <laughs> em hỏi là bạn à, dùng mới giọt thì các bạn bảo là em dùng 5 giọt 5 giọt thì làm thì chắc chắn là nó sẽ bị ờ, bóng nhờn rồi đó vì nó đã bị dư thừa chất nên là mọi người chỉ cần sử dụng một lượng vừa đủ thôi 2 đến 3 giọt là đã đủ rồi mọi người nhé đó mọi người massage này massage vỗ nhẹ nhá massage cho tinh chất bơ nó thẩm thấu vào da được tốt nhất đó rồi đó đó là với bước đầu tiên bằng uh, dưỡng da bằng tinh chất bơ mọi người nha Bước đầu tiên dưỡng da bằng kính chất bơ của em và bước thứ hai trong là xin chào chị Thảo Thương nhá. Bên em đang có chương trình giảm giá và tặng quà hấp dẫn giảm tới 20% và mua kem body sẽ được tặng uh, kem dưỡng da mặt trị giá đây ạ, đây là kem dưỡng da mặt nha trị giá 680 ngàn đồng ờ, Đó, Nên là mọi người ai mà có đang có nhu cầu về kem body thì hãy inbox cho em để được nhận uh, quà tặng và ưu đãi hấp dẫn nhất mọi người nhé rồi bước uh, đầu tiên bằng tính chất bơ và bước thứ hai em muốn giới thiệu với mọi người đó là kem V10. Đây ạ, đây là kem V10 nhé. Kem V10 này được chiết xuất từ 10 loại vitamin và cái kem V10 này đặc biệt là uh, dưỡng từ sâu bên trong hạ bì da và uh, kem chống lão hóa giảm lán tàn nhang mờ nhăn này mờ thâm sạm rất là tốt luôn chị em nào mà đang trong độ tuổi da bị lão hóa này hoặc là có lám tàn nhang ấy thì mọi người sử dụng cái tuyếp kem V10 này đó, kem V10 này nó sẽ dưỡng chuyên sâu từ sâu bên trong hạ bì da này dưỡng trắng theo thời gian phục hồi da này giảm nám tàn nhang và uh, mờ thâm sạm nhé mờ thâm dạng rất là tốt luôn đây em sẽ test kem lên uh, da mặt cho mọi người cùng xem nhé mọi người uh, lấy một lượng kem vừa đủ thôi rồi rất là tiết kiệm luôn một à, hũ kem này ấy, thì là 100ml mọi người sử dụng ít nhất là phải 10 đến 12 tháng nhé em nói thật luôn sử dụng 10 đến 12 tháng rất là tiết kiệm à, giá của nó ấy, mọi người mua một nút thì cảm thấy là đắt à, tốn kém nhưng mà thật ra ấy thì mọi người sử dụng được rất là lâu vì mọi người mua cái hũ kem của Việt Nam ấy hai ba trăm nghìn mọi người sử dụng được một tháng hai tháng là cũng hết rồi và thứ nhất là nó Ờ, còn đắt hơn cái dòng này và nó còn uh, chất lượng của nó còn không được ấy thì làm mọi người dưỡng lên da mặt đấy nó sẽ làm hỏng hư tổn da mọi người nhá Xin chào Xuân Mai nhá à, Bên chị đang có chương trình giảm giá đó là à, giảm 20% Kimo Kem Body này và tặng kem dưỡng da mặt nhá à, Em yêu muốn à, mua sản phẩm nào thì hãy inbox cho chị nhá đó, Đây là kem V10 nhá, dùng rất là thích luôn tất cả các loại da các loại là đều dùng được luôn tất cả các loại da này lứa tuổi đều dùng được luôn mọi người nhé đó Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ và đặc biệt là cái kem này ấy, thì nó sẽ không bật tông giống như là cái tuyếp kem white dưỡng da mặt này mọi người nhé nó sẽ thẩm thấu và dưỡng da chuyên sâu đó, buổi tối đi, đi ngủ ấy thì em sẽ thường sử dụng đó là hai cái sản phẩm là tinh chất bơ và kem V10 này là đã có một uh, vừa dưỡng da này và chăm sóc da đã đủ rồi đó còn đây là cái tuyếp kem uh, white đây đây là chương trình uh, giảm giá hấp dẫn này trong ngày hôm nay em muốn giới thiệu uh, chủ yếu với mọi người đó là kem body kem body mọi người mua sẽ được giảm 20% này đó tặng một tiếp kem này tặng không luôn nha tặng không luôn một tiếp kem uh, dưỡng da mặt ngoài rồi này trị giá 680 000 đồng mọi người mua sản phẩm kem body sẽ được nhận quà tặng lên đến 990 000 đồng luôn mọi người nhá 990 000 đồng rất là ưu đãi và hấp dẫn luôn mọi người không mua đợt này thì uh, mua lần nào nữa ờ, lần sau trước sau gì cũng mua thì hãy mua trong đợt này uh, thứ nhất là được khuyến mại và tặng quà rất là khủng luôn một tuyếp kem quai này ấy, bán ra em bán ra ngoài thị trường uh, giá liêm yết của nó cũng đã là 680.000 đồng rồi nhưng mà khi mọi người mua kem body bên em sẽ được tặng không một cái tuyếp kem này nhá tặng không một tuyết kem white này luôn tính ra là uh, cái tuyết kem body này ấy, 1 triệu giá gốc của nó là 1 triệu 550 ngàn đồng nhưng giảm đến 20% còn 1 triệu 240 ngàn đồng và tặng không một tuyết kem này uh, kem giữ da mặt white này trị giá 680 ngàn đồng thật sự là quá hấp dẫn luôn quá ưu đãi cho cho khách hàng luôn ấy nên là mọi người hãy nhanh tay uh, ai mà muốn mua ấy, thì hãy mua nhanh trong đợt này vì số lượng là quà tặng thì nó có hạn uh, các bạn mua sau thì um, không được quà tặng nữa là các bạn dáng chịu nha <laughs> đó đây này cái sản phẩm này thì em vừa có test lên uh, da tay rồi ấy sản phẩm nó thẩm thấu vào da rất là nhanh nhá nó không hề bị lộ vân kem một chút nào luôn không hề lộ vân kem một chút nào luôn ấy Ờ, dùng rất là thích và đặc biệt là gặp nước này mọi người có đi biển ấy hay treo trôi chảy mồ hôi ấy không lo bị uh, trôi chảy kem mọi người nhé không hề lo bị trôi chảy kem một chút nào luôn nhá Xin chào Hải Hin nha à, Bên mình đang có chương trình giảm giá là mua kem body sẽ được giảm 20% này Tặng kem uh, dưỡng da mặt à, Mọi người nhé tặng không luôn một cái kem uh, dưỡng da mặt này luôn Quá là hấp dẫn luôn rồi bây giờ em sẽ giới thiệu này và test cái kem dưỡng da mặt này lên cho mọi người nhá à, Kem này thứ nhất là nó uh, dưỡng trắng chuyên sâu Nó dưỡng trắng chuyên sâu Và bật tông ngay sau khi bôi Ờ, bạn nào mà chưa có tuyếp kem này ấy, mà đang muốn à, mua kem body thì hãy nhanh tay mua luôn trong thời gian này mua kem body giảm 20% mà lại được tặng một tuyếp kem quai dưỡng da mặt này trị giá 680.000 đồng thật sự là không mua đợt này thì không biết là mọi người mua đợt nào luôn ấy quá là tiếc luôn trước sau gì cũng mua thì hay mua trong đợt thời gian này để được nhận khuyến mãi và ưu đãi nhất uh, tốt nhất mọi người nhá phần quà lên đến trị giá 990.000 đồng luôn ấy mọi người ạ rồi bây giờ em sẽ test uh, test kem lên uh, da mặt cho mọi người xem nhá. Mọi người chỉ cần sử dụng một uh, lượng kem vừa đủ thôi. Lượng kem nhỏ này thôi là đã ok rồi. Đó, à, các bạn mà không à, thấy muốn trắng hơn muốn dưỡng trắng hơn ấy thì mọi người lấy thêm một lượng nữa à, lấy thêm một lượng và cái kem này thì nó thẩm thấu vào da rất là nhanh không no bị Ờ, không lo bị ờ, ờ, bít bết dít này hay là lộ vân kem gì nhá mọi người nhá cái kem này thì nó thẩm thấu vào da rất là nhanh không hề lộ vân kem một chút nào luôn không hề lộ vân kem một chút nào luôn mọi người nhá Đó, ờ, kem thẩm thấu vào da rất là nhanh này Thẩm thấu vào da rất là nhanh Và bật tông ngay sau khi bôi mọi người nhá Bật tông ngay sau khi bôi mọi người luôn ạ Đó mọi người nhìn này kìa, à, Da nó được bật một hai đến tông da Nhìn trắng rất là tự nhiên Và không hề trắng bạch hay là trắng ảo một chút nào luôn nhá Trắng rất là tự nhiên luôn Đó mọi người nhìn này Nó không hề lộ vân kem Và thẩm thấu vào da rất là nhanh Xin, xin chào chị Nguyễn Hà Ly nhá Xin chào bé Thủy, xin chào tất cả mọi người đang xem livestream của em Bên em đang có chương trình giảm giá này và tặng quà hấp dẫn Khi mọi người mua kem body sẽ được giảm 20% và tặng không một tuyếp Kem white dưỡng da mặt trị giá là 680 ngàn đồng nhé Mọi người mua hàng trong... Uh, thời gian này sẽ được giảm giá này và tặng quà lên đến trị giá lên đến là 990.000 đồng luôn thật sự là mua đợt này là quá là ưu tiên và ưu đãi cho khách hàng luôn khách hàng mà không mua đợt này thì quá là tiếc luôn thiệt thòi cho mọi người luôn ấy lần sau mà mọi người mua sẽ không được tặng quà như vậy nữa đâu <laughs> đó đó là với kem dưỡng da mặt mọi người nha rồi à, bạn nào mà muốn uh, test uh, kem uh, muốn uh, sử dụng kem body uh, cho cổ đều được hết luôn vì kem body này mọi người dưỡng toàn thân luôn nhé nhưng mà thường thì em uh, đi ngủ ấy em sẽ dưỡng uh, đầy uh, toàn thân toàn thân luôn đây các bạn nào mà muốn dưỡng cổ này ngày trước chưa có kem body ấy thì em sẽ thường là uh, dùng kem white uh, để dưỡng uh, cho cổ của mình luôn thứ nhất là là dưỡng trắng đều uh, với da mặt của ta và thứ hai là nó sẽ uh, uh, làm cho da mặt và da cổ nó đều màu nhau hơn đó thẩm thấu vào da rất là nhanh và cái mùi kem này ấy, thì rất là dịu nhẹ mọi người ạ đây mọi người nhìn nhá cái độ uh, kem của nó này nó là kem à, dạng kiểu uh, lỏng hơn cái kem white kem của nó lỏng lỏng hơn cái uh, kem white dưỡng da mặt ờ, một chút mọi người nhá nó thẩm thấu vào da rất là nhanh và mùi mùi kem thì rất là dịu nhẹ thơm dịu nhẹ luôn mọi người nhá đó mọi người nhìn thấy không ạ thật sự là có cái tube kem này ấy, đi đâu em mặc váy ấy, uh, hay là mặc quần short đi chơi này không bao giờ phải sử dụng đến quần tất hay là gì vì uh, ngày <laughs> vì chân uh, tay ấy, chân tay của em ấy nó không nó không được trắng mịn cho lắm nên là em vẫn hay thường sử dụng kem body nhưng mà từ khi có cái kem body của Skinazet này rất là tự tin luôn đi đâu cũng có thể diện là váy luôn đấy đó mọi người nhìn tay đúng không ạ nhìn hai cái tay một tay là đã test kem body và một tay là chưa test này nhìn hai cái tay nó khác hoàn toàn nhau nhá mọi người nhá À, cái tay này nó được tiết kem body rất rất là mịn luôn mềm mịn này à, và đặc biệt là kem body đấy nó thẩm thấu và cung cấp là nước tức thời cho da của chúng ta đây là da của chúng ta rất là à, độ ẩm của da được cân bằng và cái độ pH là của kem ấy thì nó cân bằng à, và phù hợp với à, da của chúng ta nên là không no nhé không no bị khô da mọi người nhá đây ạ đây là cái độ pH nhất định này và một cái tuyếp kem này ấy, là 200ml mọi người sử dụng rất là lâu luôn 200ml mọi người sao thao hồ sử dụng luôn ấy sử dụng uh, thoải mái luôn mấy tháng trời luôn nhá đó tính ra là bây giờ mà mọi người mua ấy thì uh, mua một được một là chỉ có 1 triệu 240 ngàn đồng thôi Một tuyếp kem dưỡng uh, da mặt à, body này Rồi lại tặng luôn một tuyếp kem uh, dưỡng da mặt này Thì tính ra uh, chỉ có hơn 600.000 hai cái sản phẩm này thôi đó. nên là mọi người hãy nhanh tay nhá uh, mua sản phẩm uh, trong thời gian này để được nhận ưu đãi và quà tặng hấp dẫn nhất mọi người nhá không mua đợt này thì lần uh, không biết mọi người uh, mua lần nào nữa thật sự là mua lần này ấy, sẽ được rất là nhiều ưu đãi luôn nên là em mong uh, mong muốn rằng uh, những khách hàng nào mà đang muốn sử dụng kem body thì hãy mua ngay trong thời gian này để được uh, nhận phần quà rất là hấp dẫn đó là cái tuyếp kem dưỡng da mặt hai cái phần này hai cái uh, kem này nhá mọi người nhìn này cái bao uh, bao bì bên ngoài của nó rất là giống nhau luôn rất là giống nhau đó, hai cái bao bì vẫn là white rồi nhưng một cái là dùng cho da mặt và một cái là dùng cho body đó, cái tuyếp kem này là đều là dưỡng trắng luôn nhé và đặc biệt là cái kem body của bên em thì không phải là uh, chỉ bôi trắng lúc đầu rồi mọi người rửa đi là hết đâu nó sẽ dưỡng trắng từ sâu bên trong hạ bì da của mọi người nhá trắng theo thời gian đó, nó thẩm thấu vào sâu bên trong những cái phân tử này đó, ờ, những cái phân tử uh, hoạt tính của kem ấy nó sẽ thẩm thấu sâu vào bên trong của da rồi nó sẽ dưỡng trắng từ sâu bên trong hạ bì da và nó có công dụng nó do nó chiết xuất từ sữa lon nên là sẽ làm trắng trắng luôn ngay sau khi bôi đó thế uh, hầu như những cái kem ở kem ờ, ngoài thị trường Việt Nam đặc biệt là những cái kem trộn ấy uh, kem kem ờ, body ấy thường nào nó hay mọi người hay hay mua phải kem trộn lắm uh, thật sự luôn <laughs> đây nha đó à, nên là mọi người à, nếu mà có muốn sử dụng đặc biệt là sử dụng lên da mặt và cơ thể mình thì hãy sử dụng những cái sản phẩm nào nó an toàn một chút đừng sử dụng những cái sản phẩm linh tinh khỏi sau này nó sẽ bào mòn và làm hỏng hết da của chúng ta mọi người nhé <laughs> xin chào à, xin chào à, thương nha đó mua một tuyết kem body này sẽ được tặng một tuyết kem white dưỡng da mặt mọi người nhá kem body đề body này ấy, đang có chương trình giảm giá là giảm 20% và tặng không một tuyết kem dưỡng da mặt trị giá 680 000 đồng nhá mọi người không mua đợt này thì quá là tiếc luôn nên là hãy nhanh tay à, ai mà muốn sử dụng à, kem body thì hãy mua trong thời gian này để được nhận ưu đãi và à, quà tặng hấp dẫn nhất nhá à, chị tiệp ơi có muốn sử dụng kem body không à, mua kem body sẽ được tặng à, kem à, dưỡng da mặt đấy chỉ giá 680.000 đồng à, chị Nguyễn Hà Ly thì à, có muốn sự à, dụng à, dinh cho mình một tuyếp kem này không ạ à, thật sự là cái kem này à, body này ấy, mọi người mua này um, sử dụng được rất là lâu và lại còn được tặng một cái tuyếp kem dưỡng trắng da mặt này mà cái kem dưỡng trắng da mặt này ấy, bạn nào mà sử dụng bên em rồi ấy, thì rất là thích và ưng ý luôn cái kem này ấy, nó thẩm thấu vào da này dưỡng trắng từ sâu bên trong và nó sẽ bật tông ngay sau khi bôi à, mọi người hai nhìn hai cái uh, bao bì của nó rất là giống nhau luôn đều là dưỡng trắng nhá nó dưỡng trắng từ sâu bên trong và là bật tông ngay sau khi bôi chứ không phải là dưỡng trắng ờ, là, uh, thời gian đấy đâu À, xin chào út cưng nha xin chào vương phương hiền nó <laughs> nên là cái thời gian à, đang trong cái chương trình giảm giá 20 phần trăm à, rất là hấp dẫn luôn mọi người mà không mua thời gian này thì không biết mọi người mua đợt nào luôn đấy vì mua trong cái thời gian này sẽ được à, tặng không nguyên một cái tuyếp kem này thôi phần quà trị giá lên đến 990 000 đồng mọi người nhé và đặc biệt là phần quà à, quà tặng ấy thì có số lượng có hạn nên là các bạn mà muốn mua thì hãy mua à, mua luôn để được à, em giữ phần quà nhé giữ quà cho mọi người nhé mọi người mà muốn mua thì hãy inbox cho em em sẽ giữ quà cho mọi người à, đến ngày à, 28 em sẽ giao à, công ty trả hàng em sẽ trả mọi người nha đó đây đây là cái tuyết này nó mua một cái tuyết kem này dưỡng body rất là to luôn mọi người nhìn này em đây so sánh nhá đây là cái tuyết kem dưỡng da mặt nhá nó dưỡng da mặt này là có 70 ml thôi đó, nhưng mà cái dưỡng da mặt mình thì chỉ dưỡng ba uh, nguyên uh, vùng mặt thôi nó rất là tiết kiệm À, một cái tuyết này em sử dụng được 6 đến 8 tháng luôn à, Tháng nào nhanh thì 6-7 tháng hết Còn tháng nào mà mình dùng à, lâu hơn một chút là 8 tháng mới hết luôn Vì em cũng có tính qua rồi Đó, <laughs> nên là em à, và khách hàng nhà em sử dụng cũng như vậy luôn 6 đến 8 tháng mới hết một cái tip kem dưỡng là phây này luôn đấy có bạn nào mà uh, đôi đôi hôm quên đấy thì sử dụng được uh, thậm chí là đến 10 tháng luôn ấy ạ <laughs> đó nên là mọi người hãy nhanh tay nhá à, không mua đợt này thì quá là tiếc luôn và kem body thì à, mọi người à, dùng được à, mọi lúc mọi nơi luôn à, các bạn là và đặc biệt là cái kem body này nhá có một thành phần đó là chống nắng nhá chống nắng cho mọi người luôn mọi người dưỡng kem body này thì không cần phải sử dụng đến kem chống nắng toàn thân nữa đó kem body này nó đã có thành phần chống nắng luôn ở trong rồi rất là tiện lợi luôn thay vì các bạn uh, sử dụng kem chống nắng cho uh, cơ thể mình thì hãy vừa uh, mua một tuyết uh, kem body của Skin AZ về này thứ nhất nó vừa dưỡng trắng da cho mình này và thứ hai làm uh, lớp make up nhẹ và thứ ba sẽ là bảo vệ da tốt nhất bảo vệ da khỏi những cái tia ánh nắng tia bức xạ của mặt trời uh, làm cho da của chúng ta bị thâm sạm và đen đi và bạn nào mà uh, da ngăm đen thì dùng cái kem này nó sẽ trắng bật tông trắng bật tông này và uh, sau một thời gian da của các bạn nó sẽ cải thiện hoàn toàn và rõ rệt nhé đó đó là với cái tip kem Goenzo và kem uh, dưỡng uh, da mặt này nhá ừ, bạn nào mà đang uh, muốn mua ấy thì hãy inbox cho em em sẽ tư vấn và hướng dẫn mọi người nhé hôm nay thì em chủ yếu là muốn chia sẻ và hướng dẫn uh, giới thiệu uh, cho mọi người cái dòng sản phẩm đó là cái kem uh, dưỡng body này thôi à, kem dưỡng da mặt này thì em chỉ à, à, giới thiệu cơ bản về cái bộ ba sản phẩm đó là tinh chất bơ kem V10 và kem white này thôi đây là bộ ba hot nhất sản phẩm hot nhất của Skin AZ mọi người nhé đó Nên là các bạn nào mà đang muốn sử dụng hay là mua kem body giảm 20% À, xin chào dì út nha à, bên mình đang có chương trình giảm giá là mua kem body sẽ được giảm 20% và tặng một kem white dưỡng da mặt trị giá 680.000 đồng phần quà lên đến 990.000 đồng luôn gần 1 triệu bạc nha mọi người nha <laughs> à, rất là hấp dẫn luôn à, trong cái thời gian này mọi người hãy nhanh tay inbox để mua được mua với cái sản phẩm giá hấp dẫn và tặng quà bất chấp như thế này mọi người nhé rồi à, bây giờ em xin kết thúc livestream cũng đã muộn rồi và rất là nhiều inbox đã uh, gửi cho em ấy nên là em xin uh, kết thúc livestream và bạn nào mà muốn mua uh, uh, mua kem body để nhận quà tặng này ấy, thì hãy inbox trực tiếp cho em nhé inbox sớm nhất để em giữ quà cho mọi người uh, còn cái phần quà thì nó có hạn số lượng có hạn mọi người không mua ấy là sẽ bị hết và sau này mà mua sẽ không được tặng cái tuyếp kem dưỡng da mặt này nữa đâu đó nên là mọi người hãy nhanh tay nhá inbox cho em nhá còn bây giờ em xin kết thúc livestream hẹn mọi người vào các là livestream tiếp theo nhá xin chào